mẹ ơi nay con có mặt trên đời là do chín tháng mười ngày ân sâu mẹ ơi con có biết đâu mẹ sâu mẹ khổ trong cõi bể dâu mẹ đã thức thâu tay ấm tay bồng khi con trái ngang mẹ đã khóc dòng chịu nhục người ta đói khát cam chịu của cha con đã dạy khờ phụ mẹ mặc ngờ cha con đã dạy khờ gây bao tội lỗi gây bao đắng cay xéo dày lên cha mẹ mẹ cha mẹ cha xin lỗi xin nhận cho con một lời sám hối ân mẹ công cha con quyết bao đền xin nhận cho con một lời sám hối công ơn cha mẹ suốt nay con có mặt trên đời là do chín tháng mười ngày ân sâu mẹ ơi con có biết đâu mẹ sâu mẹ khổ trong cõi bể dâu mẹ đã thức thâu đêm khi con ôm dòng chịu nhục người ta ơi à ơi à mẹ ơi con đã lớn khôn trong dòng nước mắt của mẹ càng khô trong sự đói khát cam chịu của cha con đã dại khờ phụ mẹ bạc ngờ cha con đã dại khờ gây bao tội lỗi gây bao đắng cay xéo dày lên cha mẹ lời xin lỗi xin nhận cho con một lời sám hối ân mẹ công cha con quyết mau đền xin nhận cho con một lời sám hối không quên